Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung trên kênh của Sa Trường Giang nhé à, Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại cái khu vực mà cái cầu đầu tiên trước Giang đã làm Thì à, sau khi mà Giang đã đổ xong cái đoạn đường bê tông và đến vị trí này thưa cô bác anh chị ạ Và từ vị trí này cho đến cái mố cầu bên kia Trong à, xuống đến à, chân cầu ấy hơn à, 30 mét các anh chị ạ thì mình chỉ đổi một đoạn bên này và bên kia mình cũng đã đổ xong rồi nhá các anh chị nhá thì uh, Giang cũng nhận được rất là nhiều cái sự uh, ủng hộ đóng góp của quý các anh chị mạnh thường quân cũng như là quý khán giả là luôn luôn comment ở phía dưới cho Giang ấy thực sự cái đó là cái uh, Giang rất là cần và cũng có những quý cô bác anh chị đã gọi điện trực tiếp cho Giang là không nên tháo cái cốt pha ở dưới trước để cho 21 ngày sau khi mà bê tông chết hẳn thành đá rồi thì cái ờ, sắt ở trong nó không mấy gì đó cũng anh chị ạ và Giang cũng ờ, chưa tháo con pha đâu hiện tại thì mình cũng đã đổ được khoảng một tuần rồi nên là mình cứ để 21 ngày sau đó thì Giang mới tháo cái cốt pha dầm dưới sau đó thì ờ, cho bê tông nó chết nó chắc cái cầu theo như chú ở dưới Phú Thọ là chú ấy có gọi điện cho Giang là chú cũng đã từng là kỹ sư đi làm cầu đường khá là nhiều và quý ba anh chị ạ sau khi mà hoàn thành cái cầu này xong thì cũng còn khoảng ngày mai thế thì mình sẽ bảo bà con là cố gắng là là hoàn thiện chỉnh cái cầu này sau đó thì mình lại tiếp tục là vào trong uh, phía bên trong sâu bên kia để xem tham khảo và nghiên cứu tiếp tục làm cái cầu thứ hai nhé quý ba chị nhé ở đây là chính là cái uh, cầu mà Giang vừa làm xong nhưng mà nó chưa hoàn thiện hẳn mà vâng, anh chị nhá để còn cái lan can nữa một chút cái lan can là mình cũng ờ, chưa vào áo được cái lan can cho nó đẹp hơn một chút và mình sẽ sơn lên màu trắng để ban đêm bà con đi là có thể mình sẽ nhìn thấy ờ, cái ờ, cầu đi để tránh nó đi nó dễ hơn ở phía bên này thì cũng bác anh chị biết là mình đổ là trên hơn 30 mét lên phía bên này và 30 mét phía bên kia bác anh chị nhá thì bây giờ là mình sẽ Đấy, ờ, cái uh, dưới này thì mình cũng chưa tháo cốt pha đâu gầm dưới này mình vẫn chưa tháo nó chị nhá gầm uh, dưới này mình vẫn còn để nguyên thì còn mỗi cái này là mình chưa vào áo để cho nó cho nó chắc ấy mình uh, cố gắng mình vào áo để cho nó chắc một chút mình mới tháo ra thôi nhưng mà mình cũng uh, chưa chưa áo vào cho nó đoàn hoàng để nó bám xi măng vào cái sắt thép mình ở trong này này lan can này này đó cô anh chị nhá đây nhìn từ đây cũng anh chị có thể nhìn thấy được lan can chạy qua cầu bây giờ thì mình sẽ đi vào phía bên trong để à, xem à, khảo sát cái cầu thứ hai để mình bắt đầu làm nhé các anh chị nhé cái ờ, khe nước mà nó vào mùa mưa ấy giờ cứ bác chị biết là nước nó hay chảy uh, xối xả xuống đây này đâm ra đoạn này bà con chỉ làm cái cầu gỗ đi tạm đấy các anh chị này đó cái cầu này thì uh, mình cũng uh, vào khảo sát hỏi bà con là mùa nước nó có nhiều không ấy thì nó ít hơn nên là mình sẽ cố gắng thiết kế cái cầu này nó rẻ hơn cái cầu kia cái này chắc à, dùng đá kè được các bạn nọ Đá kè được Ừ, cái chân nó này nhỉ Chân móng thì mình uh, kiếm cái đá kè Ừ. thì hầu như là mình với à, chú Thao là trước là cứ các anh chị xem trên kênh thì nhiều người lại làm từ lúc làm đường ấy anh chị cũng hỏi là tuy mình tự ấy thôi mình cũng vừa nghiên cứu và mình hay xem ở ờ, nhà nước làm cầu cách như nào như nào ấy thì chú cháu cũng tự làm với nhau thôi nên là trong quá trình làm mình cũng nhờ chú nhiều nhất là mình giám sát này rồi này cách làm như thế nào nhận được rất là nhiều sự đóng góp ý kiến của mọi người và là, là làm như thế là rất tốt rồi cái cầu đầu tiên ấy thì suối nó to nước nó chảy nhiều ấy đi rất là nguy hiểm các anh chị biết là các cháu đi lại rất là nguy hiểm mà gỗ này không biết là nó sập lúc nào nữa gãy nào mà cầu gỗ thì nó không bền này à, chắc mình chỉ ấy thôi chỉ uh, à, tìm đá bảo bà con tìm đá đá về mình mình xây kè hai bên móng kè đây thu ở đằng này ừ. này nó có cả ly đá rồi này bây giờ đào kè từ sân vào đây rồi. đấy này có đá rồi đúng không cái này nó có tảng đá thì thì kè ờ. thêm Ồ. chân lên thế dưới có đằng tảng ở ờ, to tảng đá liền này. lên tận trên này nó to đấy nhỉ thì kè cái này là... kè cái này nó thu vào cái này đây, đào móng của đây ừ. Đây, cũng hòn đá to này này thì không không bê được nhưng hòn này là kè móng bê được hòn đá nhỏ nhỏ mà mình xây ở bên kè này kia trên này không biết là có đá không ấy đá nó chuyển đá suối này thôi ừ chuyển đá suối kia về đó nhỉ Còn trên này có không đọc cho là đi phải nó chắn nó té nước sang cái này mình cần à, xây được cái, cái móng kè cái móng của anh chị kè đơn giản mình kè hai bên sau đó mình uh, à, ấy đổ cốt pha bê tông đi qua thu hẹp lại một chút thì nó sẽ rẻ hơn là mình đổ ờ, cái kia đổ cái trụ khá là, là, là tốn cái đường mà lúc mình chạy vào từ cái cầu đầu tiên vào trong này khá là đi khá là sâu nhá đấy là chưa vào đến trong uh, ờ, 21 hộ mà khó khăn nhất ở trong này là không có sóng có điện có đóm gì luôn các bác chị nhá 21 23 hộ thôi mà lúc trước mình ra cũng đã nói mọi người đã nhìn từ xa xa thì các bác anh chị là cũng ờ, nhìn thấy một hai căn nhà ở bên kia mình còn tiếp tục đi vào con đường này đi vào con đường này thì có một cái cầu cũng qua cái suối khá là lớn luôn rất là nhiều nên là là là cái, cái ờ, để làm chuyển vật liệu từ bên ngoài cái trường mầm non vào đến tận trong này không phải đơn giản công sức bà con chuyển vào để làm cái cầu ấy. khá là vất vả ôi ôi gáy rồi gáy rồi, gáy rồi. Này, các cháu mà đi học nó rất nguy hiểm đấy nên bảo không không làm bê tông thì nó không chắc chắn nữa, mọi người nên hôm nay để chú cháu đi khảo sát để để tiếp tục mình làm cái cầu này nữa thì uh, trong thời gian tới là mình sẽ cố gắng làm nào mà mà kinh phí nó rẻ và hai là mình uh, tìm cái đoạn nào mà bà con hay đi lại mà cầu gỗ mà nguy hiểm thì mình sẽ làm giúp bà con để bà con đi lại nó an, an toàn hơn nhé các anh chị nhé đấy thế hôm nay thì à, mình cũng đã đi xem trực tiếp này ghi hình cho các anh chị cũng biết cái này lượng nước mưa thì à, nó không chảy liên tục các anh chị ạ đấy nó chỉ róc rách róc rách mà ở trên đỉnh khe xuống này thôi có ít này thôi đấy các anh chị này Đấy, nếu mà nó nhiều như cái cầu đầu tiên thì lại khác mình đâm ra mình phải đổ hai bên mố cầu là bằng bê tông đoạn này thì mình sẽ bảo bà con là lấy đá kè lên và cái cầu này thì mình cũng làm rộng khoảng uh, mét rưỡi mét rưỡi thì mới mới mới ấy được vì uh, nói thật với anh chị là ô tô nó không vào được cái này nó nằm trong rừng sâu mà nên là chỉ có xe máy dân sinh thôi nên mình làm chiều rộng cầu trước thì mình làm là rộng 2 mét chiều này à, cầu này thì mình sẽ làm rộng 1 mét rưỡi Để cho bà con đi lại Đây, hôm nay là Giang đến à, chia sẻ với, à, với bạn anh chị để toàn thể mọi người biết là chuẩn bị đợt tới là mình sẽ làm cái cầu này tiếp nhé Đấy, cứ ba anh chị nào mà muốn ủng hộ thêm cho bà con để tiếp tục làm cầu thì uh, um, có thể gọi điện trực tiếp cho Giang Đấy qua cái số điện thoại mà cái đấy của mình cũng đã up ở trên cái kênh của mình rồi thì à, mong rằng là quý cô anh chị cũng đoàn thể mọi người đã luôn luôn ủng hộ Giang thì à, mọi người hãy chia sẻ à, coi như mình cũng đã đóng góp ủng hộ cho bà con một chút phần nào đó công sức mình chia sẻ tới uh, tay những uh, quý cô bác anh chị mạnh thường quân mà mong muốn được ủng hộ cho bà con đấy làm cái cầu đi lại nó, nó dễ dàng hơn uh, sau khi mà mình mình, mình uh, hoàn thành cái cầu thứ nhất công khai tài chính xong thừa bao nhiêu mình lại tiếp tục chuyển sang làm cầu thứ hai này thì mong rằng là quý cô bác anh chị là hãy uh, um, chung tay góp sức mình uh, không góp công thì mình góp của mình không góp của được thì mình sẽ góp công sức một chút nào đó mỗi chân một chân một tay thì rằng nghĩ là mỗi người một bao xi si, thì uh, nó không đáng bao nhiêu cả có thể là giúp cho được rất là nhiều người Đấy. theo giang nghĩ là như vậy Đấy, cô ba chị thì à, giang cũng à, muốn à, chia sẻ tới quý ba anh chị biết là là, là cái nội dung của giang ngày hôm nay là chủ yếu vào xem khảo sát để chuẩn bị làm cái cầu thứ hai này này Đấy. có lẽ là giang cũng xin phép được khép lại video của giang ngày hôm nay đây thôi nếu quý ba anh chị nào mà có ý kiến hay khán giả à, đã từng ấy nhiều thì mọi người là hãy à, comment ở phía dưới là đóng góp cho Giang nhé à, cách làm như nào nó tốt nhất và cũng phải khảo sát nó chính xác nhất trước khi mình làm là cái cầu này nó lượng nước nó lưu thông ít hay nhiều mình còn biết đường mình làm kè Đấy, để làm cầu bê tông Đấy, hầu như lần đi cua rất là nguy hiểm các anh chị ạ à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người nhé ở những video tiếp theo